À, dạ xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và sử dụng máy nam cửa nhôm cửa nhựa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Và bên em thì luôn tự hào là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực uh, cung cấp máy nam cửa nhôm cửa nhựa lớn nhất khu vực uh, thị trường Việt Nam hiện nay Và đang là đơn vị đứng đầu về uh, bán các sản phẩm là bán chạy nhất bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam bên bên em thì uh, phân phối tất cả những cái dòng máy từ hàng trung cấp hàng phổ thông đến hàng cao cấp để cho tất cả anh chị và các bạn có thể đầu tư phù hợp với những uh, mức vốn cũng như là khối lượng công việc phù hợp với cơ sở sản xuất của mình và ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dòng máy cắt nhôm hai đầu mang ờ, thương hiệu đó là Factor và mã số là F90 với công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW và nữ cắt là 450 thương hiệu Wewen của Nhật Bản đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay và bên em sẽ bảo hành cho anh chị về vấn đề nữ cắt trong vòng 6 tháng nếu mà cắt bị bao via nổi nhôm hay móc nhôm bên em sẽ đổi trả cho anh chị một cặp nữ mới và đây là một dòng sản phẩm cải tiến mới và khác biệt so với dòng 09 thông thường hiện nay trên thị trường và nó khác biệt như thế nào thì em sẽ giới thiệu uh, chi tiết anh chị và các bạn có thể là tham khảo để uh, hiểu rõ hơn uh, máy sẽ được thiết kế đó là hai đầu máy đầu máy số 1 là đầu máy cố định và đầu máy số 2 là đầu máy di chuyển và trên mỗi một đầu máy thì sẽ được thiết kế máng trượt DC với độ nghiêng thì khi chúng ta cắt DC sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài cái thứ hai nữa là cái mặt bích thì nó rất là lớn và anh chị và các bạn có thể thấy cái mặt bích với thiết kế là mặt thép trắng độ dày đó rất là dày đảm bảo đỡ được đầu máy đảm bảo về vấn đề tính cơ khí độ chính xác độ chuẩn và độ ổn định độ bền nó sẽ cao hơn và anh chị có thể thấy dòng F90 này bên em thì ờ, cái thiết kế khe dạnh lưỡi nó sẽ nhỏ hơn để đảm bảo khi ờ, lưỡi ra vào nó sẽ không bị uh, quấn cái DC vào cái thứ hai nữa là phải đảm bảo tuyệt đối là cái lưỡi cái trục lưỡi bên trong nó sẽ không bị biêng không bị đảo lưỡi thì nó với ảnh với với với ờ, không bị hỏng nữa đó đây là cái vấn đề là độ chính xác và độ chuẩn xác rất là cao về tính về cơ khí à, và tiếp theo nữa thì anh chị có thể thấy là đỡ trên ờ, đỡ đầu máy của mặt trước và mặt sau của đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì được đỡ bằng những cái bệ thép trắng không ăn gì anh chị thấy rất là dày đó rất là dày như thế này thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều và cái điều đặc biệt là thép này là thép thép đặc nguyên khối anh chị các bạn ạ thép đặc nguyên khối không những giống như những dòng thông thường rẻ tiền hiện nay thì nó sẽ liên kết bằng cái nục giác ở đây thì ừ, sử dụng để mà lâu dài thì nó sẽ không có đảm bảo đó về vấn đề là sự chắc chắn sự ổn định và trên mỗi một đầu máy thì ờ, khi mà đã siết nục giác xong thì nhà máy sẽ chốt lại những cái chốt này để đảm bảo khi chuyển góc các thứ thì nó sẽ không bị ờ, xê dịch đó rất là chắc chắn và bên em thì thiết kế hai đầu máy là 5 piston kẹp anh chị các bạn ạ hai piston ba piston kẹp phía dưới và một hai piston kẹp phía trên đó đầu máy số 1 là hai cái và đầu máy số 3 số 2 là ba cái để đảm bảo sự chắc chắn tuyệt đối luôn à, hệ thống bảng điều khiển thì sẽ chuyển hóa hoàn toàn sang tiếng Việt để cho anh chị và các bạn rất dễ dàng sử dụng kể cả những người mới hay là sau này anh chị ờ, lấy máy về thì có thể là giao cho đưa cho vợ mình có thể cũng có thể sử dụng được nó rất là dễ các cái nút bấm thì được bọc cao su chống vấn đề mặt rô mà nước bay vào à, rất là hiện đại à, máy có thể chuyển góc là ba góc 45 độ trong này 4 45 à, độ ngoài này 45 độ trong này và góc 90 độ này và máy có thể cắt riêng biệt từ đầu máy trái từ đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy song song cùng một lúc đó đầu máy số 2 thì là nó là đầu máy di chuyển và khi chúng ta lấy kích thước xong thì ờ, sẽ quá bằng cái hệ thống chất âm hơi này đó thì nó rất là tiện lợi và đảm bảo sự an toàn bảo vệ cái hệ thống đường dây và trên đầu máy số 2 sẽ thì sẽ được tích hợp là kính núp và đèn chiếu sáng để cho anh chị và các bạn làm việc vào ban đêm sẽ dễ dàng hơn hệ thống thước thì bên em thì sẽ được nẹp trong cái nẹp nhôm này nó sẽ là khắc xi si để ờ, và đảm bảo là khi sau sử dụng lâu dài nó sẽ không bị phai mờ nó rất an toàn và đường dây bên em thì là dây đặc fiber 42 làm bệt với thân máy không có kê đảm bảo ờ, cái sự chắc chắn sự ổn định lâu dài và anh cái điều đặc biệt và khác biệt so của con máy F90 này bên em thì anh chị và các bạn có thể thấy này máy sẽ được đỡ trên 4 cái đế và 8 chân và tất cả khung bệ của nó đều là thép nguyên thép ờ, hộp đấy chạy dọc theo thân máy anh chị các bạn ạ sự khác biệt để tạo nên cái sự càng cứng cáp và sự ổn định độ bền độ chắc chắn cho con máy rất là nhiều anh chị có thể ờ, nhìn qua sơ qua một chút thân bệ của nó rất là chắc chắn với trọng lượng của con máy này nên đến à, một tấn rưỡi một tấn sáu thì nó sẽ đảm bảo là khi cắt không bị rung không bị nắc đấy và cái à, hệ thống à, thân bệ bên em thì nó rất là đảm bảo rất là chắc chắn chắc chắn và điều đặc biệt khi anh chị đi xe máy hãy để ý kỹ này trên hai cái đường dây thì bên dưới cái đường dây thì bên em, cái dòng máy bên em thì sẽ có những một những miếng, miếng thép rất là dày đấy anh chị bạn miếng thắt rất là dày như này đấy kê chạy dọc chạy dọc thân máy để à, đảm bảo cho cái à, cái đường dây này không bị cong vênh đó và khi nó bắn cái đường à, dây này trực tiếp vào cái cái bệ thép này nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều đó đây là phía sau của đầu máy thì máy sẽ được tất cả hệ thống dây điện và dây hơi thì sẽ được ờ, bọc trong cái ờ, dây xích bằng nhựa chịu nực nó rất là chắc chắn và dây xích này thì anh chị và các bạn có thể là dẫm lên thoải mái không no bị gãy gập làm hỏng cái đường hơi bên trong hay là đường điện rất an toàn đây là phía sau của đầu máy đối với con máy F90 này bên em thì hệ thống chuyển góc hệ thống ờ, piston đẩy nữa ra vào này piston đẩy nắp chụp này thì sử dụng hệ thống piston đúc liền anh chị các bạn ạ hệ thống sử dụng bê tông đúc liền nó rất là đảm bảo và chắc chắn sự ổn định lâu dài sẽ cao hơn rất là nhiều à, dạ cái sự cải tiến mới và khác biệt nữa vừa có con máy F90 này bên em thì anh chị và các bạn có thể thấy này có hệ thống à, khi mà anh chị và các bạn à, hoạt động lâu dài lâu ngày á thì cái ổ bi đẩy lưỡi ra vào của đầu máy số 1 và đầu máy số, máy số 2 thì nó sẽ bị khô và bên em khắc phục điều đó bằng cách đó là thiết kế nắp thêm cải tiến mới thêm đó là một ờ, hệ thống piston ờ, bơm dầu hệ thống bơm dầu trực tiếp vào bốn cái ờ, ổ bi của đường dây nó sẽ đảm bảo là khi đẩy nước ra vào nó không bị giật sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều và bôi trơn cho hệ thống bốn ổ bi đó và bình dầu thì là bình dầu màu trong thông minh thì nó sự cải tiến mới khác biệt đảm bảo là không bao giờ bị no về vấn đề là tắc ống dẫn dầu sẽ có bộ nọc hai bộ nọc riêng biệt đây là một bộ khi chúng ta châm dầu vào và tiếp theo nữa thì sẽ có một bộ nọc bên dưới này nữa đó đây là hệ thống à, phía sau đầu máy rất là hiện đại piston à, đối với dòng F90 này bên em thì hệ thống piston thì sẽ là piston nằm ngang Đấy, piston nằm ngang rất là gọn gàng và nó rất là to anh chị các bạn ạ đảm bảo là chuyển góc đẩy cái đầu máy nó sẽ à, tốt hơn rất là nhiều tiếp theo nữa thì anh chị và các bạn có thể là tham quan qua một chút về hệ thống tủ điện bên em hệ thống tủ điện bên em thì cái hàng cao cấp này bên em thì sẽ là sử dụng ờ, hệ thống ờ, điện khác biệt so với những dòng ờ, thông thường không chín thông thường hiện nay hay là 09S trên thị trường hiện nay thì tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy là một át tổng này một uh, củ khởi động từ này đó đây là cầu chì này chống đập pha này các tham mơ và các lơ này nhiệt để cảm biến bảo vệ cho hệ thống điện đóm cũng như là bảo vệ cho hệ thống motor sẽ an toàn hơn để giúp cho cái tuổi thọ motor này sẽ cao hơn khi mà chúng ta cắt hoạt động lâu dài thì lâu ngày lâu ấy nó sẽ nóng quá tải thì nó sẽ động ngắt để bảo vệ cho motor là sẽ an toàn hơn đó đây là sự hệ những cái hệ thống điện của bên em rất là hiện đại khác với những dòng thông thường 09 hay là 09S thông thường hiện nay trên thị trường anh à, chị và các bạn đi à, thăm tìm hiểu máy hãy để ý kỹ những vấn đề này đó hệ thống hơi bên em thì tách biệt với hệ thống điện luôn để đảm bảo nó không bị ờ, nhiễm từ không bị nhiễm điện đó để giúp cho vấn đề ờ, hệ thống điện đóm điều khiển nó sẽ ổn định hơn đó. và ngay sau đây thì em sẽ cắt test máy trực tiếp cho anh chị và bạn có thể thấy rõ hơn và em sẽ cắt đầu máy số 2 em ta sẽ kẹp cái tông vào sau đó là khởi động motor đồng còn nếu công suất là 3 kW thì uh, cái đầu motor của nó thì có thể nghe được tiếng motor rất là khỏe cái lực của nó rất là mạnh này. Vâng, và khi ờ, anh chị các bạn cắt thì ờ, đề xe nó sẽ được trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn nó sẽ không ờ, cuốn vào làm hỏng me hay là gãy lưỡi đây là mặt cắt thì ờ, nó rất là sắc mịn không bị bao viêng đấy mặt cắt đây là dầu chưa có dầu làm mát anh chị các bạn ạ chưa có dầu làm mát khi anh chị có dầu làm mát thì ờ, mặt cắt nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó và sẽ không bị cháy nhôm à, là dạ, vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu giá ờ, trị các bạn tổng quan cũng như là chi tiết về con máy cắt tóc hai đầu F99 bên em thì uh, ngoài ra bên em thì còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt tóc hai đầu 05, 06, 08, 09, hay này F90, 09, máy CNC, dập thủy lực, thay đố, văn khóa hay là em bóc à, mọi yêu cầu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với xuân thuận ở bên trên màn hình hoặc đến trực tiếp một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía bắc là bến xe nghĩa hà đông hà nội khu vực phía nam là khu suối tiên viên đầu tiên quận của Hồ Chí Minh được ờ, tư vấn và test máy tiếp luôn. Một lần nữa thì ờ, anh chị các bạn có thể là ờ, quan tâm hãy đăng ký kênh và chia sẻ hoặc là liên hệ trực tiếp với bạn 0963 296 46 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn